Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh viên trường Đại học Thăng ờ, Phần chia sẻ vừa rồi của chị Hiếu có rất là ờ, nhiều điều bổ ích cho các bạn không ạ? Nếu thế thì hãy dành một tràng pháo tay to hơn nữa cho chị Hiếu không ạ? ngành uh, kế toán đúng không ạ? Đúng không ạ? Và ở đây các bạn chọn ngành kế toán thì các bạn ờ, sau khi nghe chị Hiếu nói là chị Hiếu đang là một doanh nhân, chị Hiếu là một kinh doanh thì các bạn có tự đặt ra câu hỏi cho mình là ừ, như vậy học kế toán ra thì bạn có thể phát triển ở nghề của mình trong những công gì không ạ? Có bạn nào đang có đang căng về đấy không? Ờ, ừ, có các bạn nào nhỉ? Có ạ, à? em có vàng đi Chúng ta giao lưu một chút nhé để thay đổi không khí cùng với nhau một tí Rồi, cô bé Ờ, ngày kế toán là ngành học và định hướng của em sau này học xong vào trường đại không như thế nào Ok, xin cảm ơn em. Em tên là gì nhỉ? Ờ, trả lời hỏi các hôm em, vỗ tay làm nhiều thì ờ, chúng ta đang có chủ đề là sức khỏe em biết không? Vì trong làm bàn tay của chúng ta nó là đại diện của các bộ phận trên cơ thể mình và chúng ta làm ấm lòng bàn tay của mình lên lên thì cái cơ thể của mình sẽ có sự khỏe mạnh hơn. Nên là rất con thanh nhiệt tình vào. Cô chào có cách đấy ạ. Dạ, ờ, và Phương là định hướng sau khi mình đã ra trường học và làm về ngành kế toán đúng không là khi học kế toán ra đình các em có thể làm việc ở trong những lĩnh vực gì à, xin mời bạn nữ à, à, à, khi mà bọn em học về kế toán ra trường có rất nhiều vị trí có thể uh, làm uh, như là ví dụ như bạn nào có thể liên về tài chính các bạn có thể làm bên uh, bên, bên tín dụng ấy về ờ, ngoài cái chuyên ngành kế toán ra thì bạn có thể thi thêm một số các chứng chỉ khác để ví dụ chứng chỉ kế toán trưởng để có thể uh, được uh, làm kế toán trưởng thứ hai nữa là bạn có thể làm bên ngân hàng cũng được làm bên phòng thẩm định của ngân hàng cũng khá là ổn bởi vì chúng em cũng trang bị rất nhiều về kiến thức về tài chính có rất nhiều bạn có thể có những cái kỹ năng mềm bên kế toán bọn em có rất nhiều cũng được trang bị rất nhiều kỹ năng mềm bọn em có thể làm phòng sale cũng được phòng kinh doanh nói chung là em thấy cái việc là học về toán này nó rất là có năng động rất là linh động trong cái việc mà những cái vị trí ứng tuyển những vị trí công việc ok cảm ơn xin và điều khi chúng ta sẽ có một tràng vào tay để thêm sức khỏe của mình ạ <laughs> ờ, đúng như là như phương như chi đã nói khi mà các em lựa chọn ngành kế toán thì có thể lúc đầu là các em cũng là gia đình hướng của gia đình và khi mà các em học vào rồi thì cũng chưa có thể quyết định hình ra được là mình học gì và thông thường là suy nghĩ của mình sẽ hướng đến tiếp học cái ngành mà mình ờ, mà học cái ra trường đã làm cái lĩnh vực của mình đã học như là kế toán đúng không ạ Uh, các anh có được tiếp cận được phần mềm visa ME của, ờ, của của công ty visa chưa? Em biết đấy là phần mềm đúng không ạ? Đấy là phần mềm về kế toán và phần mềm đấy sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết các cái khó khăn trong việc kế toán. Có nghĩa là bây giờ người làm kế toán họ nhàn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Uh, trước đây để làm một cái bản báo cáo tài chính chẳng hạn thì ông kế toán tóc còn mồ hôi hột lên và làm chắc khoảng một tuần có khi là đến một tháng sau đó báo cáo lên cho ông giám đốc thì giám đốc xem một mớ giấy tờ như thế này và họ cũng rất là hoảng hốt họ không biết là cái báo cáo của mình đúng hay sai và làm rất nhiều thế thì bây giờ khi mà ứng dụng công nghệ thông tin vào thì các doanh nghiệp họ quản trị trên trên cái gì ạ trên những nền tảng trên những sản phẩm về công nghệ và từ đó thì là họ sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian công sức và tăng năng suất của người lao động của mình vì thế là về cái toán nhưng mà băn khoăn là à? thế thì ra trường em học cái toán thì em lại thất nghiệp sợ mà nếu mà em nào mà xem chị thì hôm nay chị chưa chuẩn bị sang các tư liệu ở đây thế cho các em thấy rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp trong ra trường đang nhiều vô số và các em biết là nhiều nhất là cấp nào ạ cấp bậc đại học và các bạn trung cấp ấy, thì các bạn ra trường thì các bạn lại có nghề ngay vì là các bạn được rèn luyện tay nghề rèn luyện kỹ năng rất là nhiều thế nên làm như thế nói như thế thì em biết rằng là có nghĩa bây giờ mình phải học hành mình phải uh, nghiêm túc hơn mình phải tập trung hơn mình phải đặt mục tiêu hơn như chị hiếu đã nói nhưng mà không có nghĩa là đóng lại cái hy vọng không hạn vì ra trường cái cơ hội nghề nghiệp trong cái thời buổi công nghệ thông tin rất là nhiều uh, nhưng học kế toán cho em ra như bạn là ờ, chi bạn đã nói ấy, không chỉ là kế toán mà em có thể làm rất là nhiều công việc mà sử dụng kiến thức chuyên môn về kế toán ví dụ như là nghề sale đúng không ạ ví dụ như là visa hiện nay visa đang sử dụng rất nhiều cái những uh, cái mà liên quan đến cái công việc cái chuyên môn của bạn học đó là công việc về nhân viên kinh doanh về phần mềm kế toán chẳng hạn như thế các bạn biết tại sao mình lại chọn các bạn học kế toán là để làm nhân viên kinh doanh về phần mềm kế toán không theo các bạn thì để có thể nói chuyện được với khách hàng thì mình cần phải hiểu gì về họ mình cần phải hiểu về những khó khăn mà họ đang gặp phải đúng không? mình cần phải hiểu về các cách nghiệp họ đang quản lý công tác về tài chính kế toán như thế nào Ờ, phần mềm kế toán phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất ấy, là cái phần mềm bên trung tâm của chị hiếu là chị hiếu là học giám đốc trung tâm này đang sử dụng thì những bạn mà học về tài chính kế toán những các bạn mà học về khối ngành kinh tế là những sự ưu tiên hàng đầu chúng tôi lựa chọn các bạn thì các bạn đã có kiến thức chuyên môn cơ bản về kế toán để mà có thể hiểu được rằng cơ cấu bộ máy ờ, tổ chức của một doanh nghiệp về kế toán là như thế nào các bạn có thể hiểu được là cái khó khăn của người làm kế toán thường gặp phải là như thế nào các bạn có thể chủ doanh nghiệp ông quan tâm đến cái vấn đề gì chính là phần kế toán chính là cái cái cái tư sống của doanh nghiệp đấy đúng không ạ và vì thế các bạn là những người đã có được cái thế mạnh lợi thế hơn so với các cái vị trí các cái cái, cái ngành học khác để các bạn có thể hiểu được là khách hàng của mình cần cái gì và như thế cái sự thuyết phục của bạn cho khách hàng sẽ sẽ lớn hơn rất là nhiều sẽ mạnh mẽ và thuyết phục hơn rất là nhiều so với các lĩnh vực khác À, bạn hiện nay thì Lisa sử dụng rất là nhiều các vị trí nhân viên kinh doanh mà có có có ờ, lựa chọn cho các bạn là học khối ngành về kinh tế đặc biệt là khối ngành về tài chính khối ngành về kế toán như các bạn ở đây và như chị hiếu đã nói một môi trường mà ở đó cho các bạn sự tự tin cho các bạn sự năng động cũng như cho các bạn cái cơ hội để phát triển là chính mình và hơn thế nữa thì đó phẫu thuật còn lại sẽ phụ thuộc rất là nhiều ở những bạn ở đây khi bạn có cái cơ hội được chia sẻ được truyền động lực và cũng như là được ừ, có một cái hướng định hướng về suy nghĩ tích cực và trong một cái môi trường mà ở đây các ờ, doanh nghiệp họ sẵn sàng đến để chia sẻ sẵn sàng đến để đưa các bạn các cơ hội được làm thì phần còn lại chính là các bạn đấy những cái câu cuối cùng mà chị hiếu đưa lên ờ, hành trình sẽ bắt đầu bằng một bước chân thì cái bước chân đấy chính là bước chân của các bạn lựa chọn là bước chân trên con đường con thuyền nào không hiểu mang tên Lisa hay là con thường mang tên là Thiên Ngọc Minh Minh đó đúng không đó chính là do sự lựa chọn của các bạn nhưng hãy hiểu được cái môi trường mà bạn định bước chân lên nó là như thế nào à, cũng giống như là các bạn ờ, ờ, đã có muốn tán một chàng trai hay có một cô gái đúng không các bạn có thể hiểu rằng là chàng trai cô gái đấy thích về cái gì và khi mà bạn rất nhiều tài năng cho mình thì hãy chỉ phô diễn điều mà cô ấy thích hoặc là chàng trai đó thích giả sử như là cái cô gái của bạn uh, rất là thích xem uh, rất là thích âm nhạc nhưng mà không có ngá thế mà chàng trai thì lại có tài năng và nhiều thứ trong đó có ngá và mời cô ra sân bóng thì liệu chàng trai đấy có thắng được không ạ không thể thắng được đúng không ạ không thể nào vào tầm mắt xanh của cô ấy được vì thế khi mà các bạn một Ờ, muốn có một cái cơ hội tốt cho mình các bạn phải tìm hiểu về những cái điều mà bạn sẽ bước chân lên đó là gì về môi trường về công việc về những thứ bạn sẽ có được ở đó và bản thân bạn có những gì khi mà chị Hiếu có chia sẻ về kỹ năng phỏng vấn cho các bạn ấy, thì chị cũng có bổ sung thêm một số ý để các bạn có thể có một buổi phỏng vấn thành công hơn nữa dạ đầu tiên ạ thì ờ, về trang phục của các bạn ạ ờ, các bạn là sinh viên khi ra trường thì các bạn cũng có rất là nhiều cái nhiều cái trang phục cũng như nhiều cái kiểu đó rất là các và nhìn các bạn thì rất là ờ, cũng cũng rất là hiếu kỳ khi được gặp các bạn thế nhưng mà khi các bạn mang những bộ trang phục không phù hợp và những bộ được các đến trong không thế tôn bộ đồ không phù hợp thì trong ba giây đầu tiên có nghĩa là bạn rất ngại rồi khi mà đến phỏng vấn á, thì trên người bạn số màu trên trên người bạn không nên quá đa màu hay như vậy không nên vượt quá số lượng màu sắc là đa màu trên trang phục các bạn khi đi phỏng vấn và chúng ta nếu các bạn nam các bạn mà bằng quần âu ấy thì các bạn nên là dạng nên sơ mi và có cái gì các bạn thấy không có thắt lưng có thắt lưng à và màu mà đi phỏng vấn phổ biến các bạn nên là màu trắng và màu đen đấy ờ, chúng ta sẽ không phải đầu tư quá nhiều tiền cho một bộ trang phục sang trọng đắt tiền mà chúng ta hay chỉ dùng bộ trang phục phù hợp đấy sơ mi trắng quần âu hoặc là váy váy ờ, váy cơ sở như chị đang mặc ở đây chẳng hạn và một đôi dép sơn màu làm sao số màu không được có ba màu chứ bạn đi một đôi xếp quá lẻ nhẹ thì là chúng ta đang cũng có một cái phần nào đấy mất điểm so với nhà sử dụng ạ à. à, tiếp theo đó là khi mà ờ, vào mùa đông thì các bạn hay phải mặc cái gì ạ hay phải mặc áo khoác đúng không thế khi đi phỏng vấn thì theo các bạn thì nên làm gì có nên mặc chiếc áo khoác đấy không vâng, có thể ngoài trời nó rất lạnh nhưng mà vào trong phòng phỏng vấn thì nhiệt độ chúng ta tức thân nhiệt chúng ta đã tăng lên rồi chứ chưa nói đến là cái phòng đấy nó lạnh hay nó nóng đấy thì khi mà vào đấy thì các bạn hãy cởi bỏ tốt là cởi bỏ cái áo khoác và để vào trong cốc xe của mình hoặc là để gọn gàng bắt lên cái tay ghế như thế này đấy và chúng ta bỏ cái áo khoác ra ở trong đây chúng ta một bộ trang phục rất phù hợp ờ, rồi ạ thế à, bây giờ đến à, trước con nhà phỏng vấn rồi và tất nhiên là phải gõ cửa rồi văn hóa vì sự chung đúng không thế khi bước vào thì bạn sẽ bước như thế nào em em kiểu em đây đây là dạ à, thầy đây là nhà sử dụng của các em nhé đó thầy đang ngồi đây và đang theo dõi bước chân của ứng viên đi vào rồi vâng, cô bé em sẽ bước vào như thế nào thưa thầy thầy là nhà tuyển dụng thì thấy bạn em bước đi vào như thế thầy thấy thế nào ạ à, nói chung là bước vào phải tự tin vâng ạ thì ờ, tôi thấy ở đây là chưa thấy đủ tự tin vâng chưa đủ tự tin ạ em có thể bước lại được không Rồi ok, em tên là gì? Nga, chào hỏi tay động viên Nga dạ, Như thầy nói đó là cái việc các bạn bước đi hoặc là cái nhìn của bạn thôi đã thể hiện sự tự tin của bạn như thế nào rồi thì ờ, Nga sẽ là cần phải dạy một chút xíu nữa để có thể tăng độ tự tin của mình từ 80 đến 90, trăm phần trăm em nhé Thầy đang ngồi kia và chúng ta bước vào đây sẽ có con hàng đấy cho mình này Khi bước đi ạ ánh mắt chúng ta luôn nhìn nhận và hãy nở một nụ cười đừng tê cách quá chỉ nhìn cười một cách cái sự đấy ví dụ như này ạ luôn nhìn vào thầy quá luôn nhìn vào đầu cái tư thầy thấy em có được không ạ <laughs> và vâng những lưu ý tất nhiên là bước chân từ cửa vào đến nhà tuyển dụng nó sẽ không dài như là chị đang đi vừa đấy nhưng mà chúng ta luôn thể ánh nhìn sự tập trung tới nhà tuyển dụng là và nhà tuyển dụng sẽ không thể từ chối một ánh mắt mình thu hút như thế từ từ việc các bạn thấy thế à, khi bước vào gặp nhà tuyển dụng chúng ta sẽ ngồi như thế nào Thế ngồi như thế nào? MC đi, MC là người có nhiều kinh nghiệm về ngồi và đứng đúng không ạ? Lưng, Lưng phải thẳng và không được để tay lên bàn Không được để tay lên vậy tay mình sẽ để đâu? Nghĩa là để kết nối với bạn <laughs> Tay để Theo em ạ, à. vâng ạ, tại ờ, MC của chúng ta đã nói rất là nhiều đúng Thứ nhất là ngồi ạ, ngồi rất là nhiều tư thế ngồi và ngồi thẳng các bạn nói là đúng nhưng mà không không hẳn là không hẳn là thẳng thì ai bảo là ngồi thẳng rất là dễ tương đối là khó ngồi một lúc là mỏi vậy nghiêng ngả ngả nghiêng vậy chúng ta chọn một cái tư thế nào mà nó cảm thấy thoải mái nhất bản thân mình cảm thấy thoải mái là tự nhiên nhất nhưng với định hướng là nên ngồi thẳng đấy là nên ngồi thẳng và tư thế thoải mái nhất cái thứ hai đó là tay của các bạn ạ thì như em xin nói lên để phía dưới các bạn để tay dưới đùi của mình vì sao ạ vì bàn tay của mình là cái thứ mà nó lộ cái phần thừa hại nhất khi bạn đứng túng thì tay bạn có rất nhiều cái tư thế và cái sẽ phải làm gì nó đúng không và nếu chúng ta nếu chúng ta không tự tin đưa lên để xuống dưới đùi của mình còn bốn tư thế khi mà đặt để trên bàn các bạn gác các bạn nhé là nên để để tay tư thế đúng như này ạ rồi là hình thang như thế này đúng không bạn sẽ là tư thế của người làm chủ làm chủ tình huống là người bình tĩnh và rất là tự tin trên nhận được công việc khi để lên bàn thì nên như thế và ngoài ra thì còn một cái cách nữa các bạn có thể dùng một cuốn sổ một cái bút ạ bạn có thể thế này ghi chép rất là nhiều những câu hỏi của nhà tuyển dụng họ có thể hỏi chậm có thể hỏi nhanh có thể hỏi sốt chậm để làm sao để công việc của cũng hết những ưu điểm cũng như là những nhược điểm của mình không ghi không nếu mà không nhớ thì anh ghi lại anh ghi lại nhanh nhanh nhanh những cái chỗ đấy để chúng ta có thể hiện sự nghiêm túc của chúng ta khi đi phỏng vấn và chúng ta check cái trường hợp là đây chúng ta bị thừa thai đúng không có thể ghi chép ghi chép ghi chép lại đấy thì đấy cái mách nước cho các bạn khi mà chúng ta uh, đến gặp nhà tuyển dụng rồi thì ạ cảm ơn em một cái chia sẻ cũng rất là thú vị của các bạn khi bắt tay thì chỉ đơn giản là một chút thôi nếu chúng ta cầu kỳ hơn là học bắt tay thì rất là nhiều kiểu bắt tay có 12 tư thế bắt tay 15 tư thế bắt tay rất là nhiều thứ nhưng mà khi nhận để dụng hoặc là khi bạn gặp thì có một số cái một hai cái lưu ý mà các bạn cần lưu ý thứ nhất là nhất là các bạn nam giới ạ các bạn ờ, khi muốn bắt tay phụ nữ thì các bạn ờ, cần được sự đồng ý của người ta gọi bắt. tại vợ thể thể hiện em có thể bắt tay chị em không hoặc là như thế nào đấy khi người ta được sự đồng ý thì bạn hãy bắt cái thứ hai là thời gian các thầy lên trong vòng 5 giây ạ và vâng, sau khi đó thì tay bạn nên là đặt tay khô ráo sạch sẽ đúng không? chúng ta có thể rất là vui khi đi phỏng vấn mà chúng ta cần điều mồ hôi thì chúng ta không cần phải không cần phải là bắt tay như là sự chỉ một cái cú chào một sự cảm ơn cũng có thể sự sự rồi được, không? không? chúng ta chúng ta chúng ta phải biết rằng là để ờ, điện mà đang nhấp nhé mồ hôi như thế này bắt tay các chị các chị bạn phải là em run sợ lắm phải không thể hiện là chúng ta là chưa chưa bình tĩnh chưa tự tin trong cái việc đấy thế à, và đấy là những cái một số mà lưu ý thêm là cho các bạn để các bạn có khi phỏng có thành công thôi và tại sao mà chúng ta sẽ không áp dụng những cái kỹ năng đấy biết là chị chỉ một câu duy nhất hơn ok và tại sao chúng ta không áp dụng những kỹ năng phỏng vấn đấy khi phỏng vấn vị trí nhân viên kinh doanh tại Misa đúng không ạ và Misa hiện đang sử dụng rất nhiều trong hệ thống Misa hoặc là có những thông tin sử dụng trên ờ, web của trường đại mong thì một lần nữa lại đại diện Hamisa rất là cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cho visa đến giao lưu với các sinh viên và một lần nữa thì rất là mong chờ cơ hội để trở thành tòa nhiều của các em tại Hamisa trong tương lai cảm ơn các em rất nhiều